xử lý những câu đối thị giác trong thời gian ngắn nhất. Câu 1, con khỉ nào không có anh em sinh đôi? Đáp án Câu 2, mũ nào không có cặp? Đáp án Câu 3. Trang phục mùa đông nào không lặp lại? Đáp án Câu 4. Mặt nạ nào không có một cặp giống hệt nhau? Đáp án Câu 5. Đôi giày nào không có cặp? Đáp án Câu 6. Món tráng miệng nào chỉ xuất hiện một mình trong hình? Đáp án Câu 7, bạn có thể nhìn thấy con mèo không? Đáp án, bạn phải nhìn thật kỹ mới nhìn thấy được con mèo nhé. Câu 8, tòa tháp nào nghiêng nhiều hơn? Đáp án, đường kẻ dọc làm cho bạn có cảm giác tòa bên phải nghiêng nhiều hơn, nhưng thực chất cả hai tòa đều nghiêng như nhau. Câu 9, tìm ba con thỏ đang ẩn nấp. Đáp án Câu 10, khuôn mặt này thẳng chính diện hay quay nghiêng, Đáp án, khuôn mặt này đang thẳng chính diện nhé. Câu 11. Đây có phải mắt người không? Đáp án, chính xác đây là mắt người được nhìn qua tia hồng ngoại. Câu 12. Phân biệt chân của hai con ngựa. Đáp án Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.